À, xin chào tất cả anh em thì sau một tuần vắng mặt thì hôm nay mình đã quay trở lại đây thì em ngày hôm nay là nội dung về uh, chim bồ câu uh, ờ, tan thái siêu thịt nhưng mà có một nội dung nữa đó là nuôi chim bồ câu thì lời như thế nào mình tiếp tục quay lại cái uh, đã qua cái chủ đề này một chút xíu tại vì uh, có rất nhiều những anh em hỏi mình à, đối với à, dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này thì à, nó là cái dòng mà siêu lợi nhuận hiện nay rồi mọi người ạ không cần phải bàn cãi gì nữa cái dòng này là siêu lợi nhuận siêu đẻ nuôi con cực giỏi và siêu thịt nữa thì nói chung là nuôi chim bồ câu hiện nay là nuôi chim ta là coi như bỏ đi rồi đấy còn chỉ có chim thái này thôi mọi người có thể thấy này ở trên à, video của mình thì chim của mình ở trại rất là to và hầu như là à, rất là chất lượng nữa mọi người có thể thấy tận mắt trên video luôn thì để giải đáp cái câu hỏi là nuôi chim bồ câu lời như thế nào thì à, đây là mình cho anh em một cái ví dụ luôn nhá là 100 cặp đi mình tại sao mình lấy cái mốc 100 cặp ạ à? tại vì nuôi chim bồ câu mà đã xác định là nuôi chim bồ câu công nghiệp mà phát triển kinh tế á, thì à, thường thường như là mình hay tư vấn cho mọi người là nuôi khoảng từ 100 cặp trở lên thì lúc đó thì mới có lời được mọi người ạ à từ cái chi phí xây chuồng trại nó cũng à, à, cho đến cái con giống thì nó cũng không cao lắm thì à, 100 cặp chim bồ câu á thì chi phí mình bỏ ra hàng tháng là tầm khoảng à, 2,5 triệu cho nó à, à, cám bắp đồ có thứ với lồng những cái đây là những cái lồng nhỏ là mình để cho chim bồ câu nó nó nó ghép đôi anh em đối với những cái cặp nào mà nó đây có rất ít cặp này tại vì có một số cặp nó nó nó, nó ngang bướng nó hay đánh nhau thì mình bỏ nó vào đây mà rất ít thôi sau đó nó bắt cặp với nhau thì mình lại bắt ra đây là gọi là cái bí quyết nuôi đấy mọi người ạ còn cái à, đây mình nói thêm là tiếp tục là 100 cặp chim bồ câu thì lời như nào nhé à, 2,5 triệu tiền à, chi phí bỏ ra một trung bình một tháng đó là tiền à, à, chi phí ăn uống cho chim bồ câu nước điện cả điện cả nước luôn mọi người nhé là mình tính uh, à, 2,5 triệu là tính sát luôn đấy tính, chân thực luôn đấy thì uh, khi mà mình tính uh, tiền lời á bỏ ra à, chi phí mà bỏ ra hết từ tất cả mọi thứ chuồng trại đâu có thứ là mình sẽ thu về khoảng là 5 đến 6 triệu 5 đến 6 triệu cái dao động tiền lời ấy, mọi người nhé là mọi người sẽ thu về 5 đến 6 triệu trên 100 cặp bồ câu thì mọi người có thể thấy là chim bồ câu của trại mình nó chất lượng như thế nào nhưng mà mọi người phải nuôi cái dòng à, đây là mình tính so với cái loại đối với cái loại chim bồ câu là titan thái siêu thịt ở trại mình mọi người nhé chứ còn anh em nuôi những cái giống khác là mình không không đảm bảo được cái chuyện đó tại vì có một số người bây giờ vẫn nuôi chim bồ câu ta mình à, có một số anh em gọi điện cho mình thì mình hay bảo nuôi chim bồ câu ta bây giờ chỉ nuôi thả chơi thôi không có nuôi công nghiệp được tại vì nó ăn rất là tốn này tốn cám này nuôi con không giỏi được còn đẻ ít nữa và có một số người còn nuôi cả chim bồ câu lai lai tùm lum á thì anh em có thể thấy là à, có một số video á, chim bồ câu của anh em lai màu đen màu trắng xen lẫn nhau á thường thường như là nuôi những cái loại chim bồ câu mà lai tùm lum như vậy thì nó không có hiệu quả anh em nhé anh em lưu ý một điều như vậy chim bồ câu nó phải thuần thuần chủng như là chim à, bồ câu thái ở trại mình này màu anh em để thấy này con nào màu nó nó chỉ một màu như vậy thôi chứ nó không có lai chim lai là thôi là đã hầu như là đã thua rồi đấy thì à, trung bình một tháng là anh em sẽ thu về 5 đến 6 triệu tiền đó là tiền à, bán chim bồ câu à, ra ràng anh em nhé đó là bán chim bồ câu ra ràng đấy và ngoài ra thì mình cũng đã hướng dẫn rất nhiều anh em gọi là lựa chim bồ câu giống từ những cái à, chim bồ câu con đấy thì anh em có thể lựa thêm giống này mình nhân thêm giống luôn nhưng mà không phải con nào cũng làm giống được đâu mọi người nhá con nào làm giống được á thì mọi người vui lòng là xem lại cái video uh, của mình à, làm về cái nội dung đó cách đây cũng chắc cũng khoảng một năm rồi đấy thì là lựa chim bồ câu giống như thế nào đó là những con mà lông mượt này lông mượt mọi người nhá thứ hai là nó nhanh nhạy này cái thứ ba là anh em để ý cái cái cái, cái đầu với cái mỏ và chân tay của nó là nó không bị khuyết tật nhá đấy có có nói chung là có những cái à, đặc điểm nhận dạng với à, khi mà anh em xem ở bên ngoài thì anh em có thể đánh giá nó là à, có làm giống được hay không Đấy, anh em có thể là chim bồ câu ở trại mình này rất chuẩn luôn và chim bồ câu ra ràng cũng vậy khi nào anh em xem cũng nhiều chim bồ câu ở trại mình đó là vào đẻ rồi mọi người nhé đây là chim sinh sản nhé À với lại có một cái điểm lưu ý lúc nãy mình nói 100 à, cặp chim bồ câu đó là 100 cặp chim bồ câu là vào sinh sản rồi anh em nhé Vào sinh sản rồi và nó đẻ và nó đẻ liên tục thì à, với lại ở trại mình nó áp dụng một cái à, quy chuẩn nuôi á, là cho ấp bằng à, bằng máy ấy, anh em ạ là cái tỷ lệ nó đạt rất là cao nó không bị hao hụt nữa thật ra là cái ờ, nhiều anh em hỏi mình à, thì mình cũng tư vấn mua những cái dòng máy thực ra là mình à, tư vấn cho anh em những cái dòng máy tốt để làm sao à, chim bồ câu ấp nó nở đạt thật cao á chứ hiện nay trên thị trường nói thật ra cũng có một số những cái dòng máy ấp trứng á là khi mà mình để vào ấp ấp máy á, thường thường nó hay bị ung ấy nếu mà nó ung thì anh em có nó sẽ bị hao hụt nữa anh em ạ à. nó sẽ bị hao hụt nhá nên anh em phải lựa chọn kỹ lưỡng nếu mà anh em nào mà có khó khăn á, không có ai tư vấn thì cái gì cứ nhắn tin cho mình này qua trên kênh thì cũng được này mình cũng hay ờ, trả lời với anh em lắm hoặc là trên uh, Facebook uh, nông dân làm giàu hoặc là cũng có thể nhắn tin cho mình luôn thì mình cũng sẽ tư vấn cho anh em để làm sao anh em nuôi nó thật là tốt và đặc biệt là quy trình nuôi này hay là con giống này thì mình cũng sẵn sàng luôn thì nói chung là một tháng mà bây giờ 100 cặp mà lời được một à từ 5 đến 6 triệu quá lời chứ anh em siêu lời siêu lợi nhuận đấy tại vì anh em biết sao không đối với những cái hộ mà nuôi kinh à, kinh doanh à, chuyên xác định là phát triển kinh tế nhà nuôi bồ câu thì thường họ đâu có nuôi 100 cặp đâu anh em họ đã không có nuôi 100 cặp họ nuôi vài trăm cặp đến vài ngàn cặp á thì anh em cứ nhân lên thử coi nhân lên thử là cứ 100 cặp là lời 5 6 triệu thì có đúng là một tháng anh em thu vài chục triệu không có người thu cả trăm triệu ấy nhá tại vì họ đã có cái, cái, cái um, cơ bản những có cái đầu ra vững chắc như ở trại của mình nhá, thường đầu ra tốt là anh em làm giàu anh em phất lên nhanh lắm anh em ạ nên là mình cũng uh, tư vấn cho anh em rất là nhiều mình cũng hướng dẫn và ngoài ra là ở trại mình cũng có bao đầu ra cho anh em luôn nên là anh em nào mà muốn nuôi bồ câu phát triển kinh tế đó, thì nói chung là cũng không phải là PR hay có hay là không phải gì à, để bán giống gì cả mình hay nói vậy Tại vì nó rất là chân thực mọi người ạ Đây là mình không cần phải bán giống nhá Tại vì anh em mình ở trại là quá đủ rồi Nên là mình cũng rất là hy vọng là mình sẽ à, truyền đạt cái kinh nghiệm để cho anh em nuôi thôi Các anh em cũng lưu ý thêm một điều nữa là khi anh em đi à, mua bồ câu giống á Thường anh em đừng có lựa, có lựa những cái loại mà già anh em nhá, to nhá Tại vì anh em, nhiều anh em cứ hỏi mình là à, về cân nặng của nó Anh em đừng có ham nặng Chim bồ câu mà đã nặng là nó già rồi đấy già nó to các anh em cứ ham to với nặng là chim bồ câu đã già thì nó chỉ đẻ được một thời gian nữa thôi nó không đẻ được nữa anh em phải lựa cái loại bồ câu mà vừa mới trưởng thành nhé mới trưởng thành nhé chim bồ câu khoảng khoảng 3 tháng tuổi 4 tháng tuổi 5 tháng tuổi nữa lúc đó là chim bồ câu nó nuôi nó cực tốt anh em ạ nhỏ cơ bản như là nhỏ anh về môi trường mới nó mới thích nghi á thì khi mà nó đẻ thì nó cực tốt chứ anh em đừng có ham mua chim bồ câu già chim bồ câu thường thường như mình hay nói là chim bồ câu nó nó thải như đấy anh em nuôi là thất bại tại vì rất nhiều anh em hỏi mình nuôi là tại sao vì chim không đẻ tại vì người ta khai thác hết trứng rồi mọi người ạ cơ bản chim bồ câu những loại da to và già đấy nó đã khai thác hết trứng rồi thì mọi người mua thì về thì nó không đẻ nữa hoặc là nó thay đổi với môi trường thì vì nó đang đẻ nó sống nhà nó mọi người chuyển đi nó bị stress á thường như là nó sẽ sau một thời gian nó không đẻ nữa và mãi nó mới đẻ thì mọi người không hiểu là cái giống như thế nào thì nói chung là mình cũng đã à, tư vấn cho anh em cái loại giống rồi thì à, nói chung là mọi người khi đi à, mua giống thì mọi người lưu ý kỹ và để ý đến à, cái à, cặp chim của mình khi mà mình mua ấy còn riêng ở trại mình thì luôn tư vấn cho anh em làm sao để anh em có những cặp chim tốt nhất thôi Đấy, tại vì cái dòng chim bồ câu ti tạng thái siêu thịt này là một cái dòng mà nó rất là tuyệt vời phải nói là tuyệt vời luôn mọi người ạ nó à, đã khiến cho cái ngành nuôi bồ câu á, thay đổi một diện mạo rất là nhiều và rất là nhiều người thành công luôn đó mọi người ạ rất là thành công luôn anh em có thể thấy là chim bồ câu ở trại mình nhìn nó quá tuyệt vời luôn mỗi lần đi thăm trại này là mình thích lắm tại vì bồ câu là hầu như là à, rổ đẻ nào là hầu như là cũng đang nuôi con hoặc là cũng đang ấp trứng cả và những à, những cái lồng bé bé thì mình những cặp nào ương bướng thì mình cứ cho vào đây rồi nó bắt cặp khác với nhau rồi mình lại bắt ra là lúc đó là chuẩn 100% còn ở ờ, chuồng trại của mình thì xung quanh rất là thoáng mát và cây cối rất là nhiều luôn như vậy nó tạo một cái ờ, không gian sinh trưởng và phát triển cho bồ câu nó rất là chuẩn nên là ờ, anh em cũng lưu ý thứ nhất là cái cái nơi anh em nuôi nó phải sạch đừng có mũi mũi cắn là nó bị nổi trái lên á anh nhiều anh em hỏi mình là tại sao nó bị nổi nổi nổi ấy. là nó do bị mũi cắn đấy anh em phải lưu ý đó là đừng có để mũi cắn này môi trường phải vệ sinh sạch sẽ này rồi nhìn chung là mình cũng đã cho anh em một số những cái thông tin cụ thể có gì anh em à, thắc mắc thì anh em cứ liên hệ mình nhé rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người